anh em thương nghe thì người đi còn mãi đam mê tháng ngày dài lê thế chiều đông vẫn neo chân mây chuyện xưa ta đến bao ngày tình vào cõi nhớ hôm nào mình đến nhau vui ngày qua thân sao hòa thì tình xuân nhanh ngắt 手。